cảm nhận được cái độ chính xác của bộ hột này cùng với em đầu tiên thì à, em xin phép được thử nước muối này đây nước muối nổi nổi rất là đều mặt luôn không nghiêng về mặt nào đúng không ạ khi các bác à, thử nước muối xong các nhớ là phải lau lại bằng nước sạch cho em nha các bác nhá để nếu để để muối nó không bắt vào cái mặt hột này nếu không là nó sẽ bị nặng mặt các bác sẽ không lắc được theo ý muốn của mình ở đây thì em xin phép được thử 5 châm đây em thử luôn nắp chén dĩa hột nam châm không hít các nhở được chưa ạ và bây giờ em xin ờ, phép được dọi đèn này các anh nhìn này hột trong vắt luôn chói quá nên là không nhìn nhìn nó cũng bị lóa đây hột trong các bác nhá được chưa ạ đó hột hoàn toàn không có gì hết đây hột trong đó. Vừa rồi thì em đã thử xong cái phần tăng tích cho các bác Phần tăng tích như vậy là các bác đã cảm thấy nó yên tâm chưa ạ? Sau đây thì em xin phép được lắc thử một vài tiếng Để các bác cảm nhận được cái độ hiệu quả của nó Với cái bộ hột này khi mà bên em chưa chia sẻ cho các bác cách lắc Thì các bác lắc bình thường bộ hột đã đi đều với tỷ lệ 5 năm rồi Và tỷ lệ lên bảo của nó rất là cao Bây giờ em thử sẽ lắc thử chén tài chén xỉu để cho các bác xem Đây bây giờ nó đang ở tài em sẽ lắc về xỉu này xỉu này tài này xỉu này tài này được chưa ạ bây giờ em đang ở tài đúng không em giữ tài cho các bác này một tài này hai tài này ba tài này ba tài và bão 6 luôn bão lục luôn bốn tài này năm tài này Thế này thì em lắc hơi nhẹ tay Chắc là nó sẽ khoảng 70% à, là nó về xỉu rồi Các bác ạ Đúng thật là về xỉu luôn 5 chén tài, một chén bão và xuống xỉu Em giữ xỉu một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này rồi cái này nó lên tài mất rồi ạ đối với cái bộ hột này vừa rồi thì em đã test thử cho các bác và các bác thấy cái sự hiệu quả của nó như nào ạ nếu các bác muốn trực tiếp tự tay mình test thì các bác cứ lên cơ sở em